hôm nay cửa hàng rẻ hơn khuyến mãi sử hiệu nhập bếp ga dành cho thị trường nào đi nhập thì biết là Paloma thì bếp này có model là IC 330 SS đây là nội thất ở bên trong của bếp đây thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn xem ngoại thất bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp này cho các bạn được xem tôi thấy cái trụ bên ờ, bên phải nó vô á cuối đầu một bên phải nó là cái phải cái thấy con mà cái con đó mà trắng á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 thì khi mà các bạn sử dụng mâm và biển này để mình nướng á, thì các bạn nên trong ít cái lượng nước vào phía dưới mâm hứng này thì trong quá trình các bạn nướng á, hơi nước bốc lên á, thì sản phẩm của các bạn nướng á, sẽ được mềm không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi á, các bạn vệ sinh thì nó sẽ được dễ dàng hơn thì ờ, để mà khắc phục cái vấn đề về pin á như nãy tôi đã nói á thì khi mà các bạn mua có biết nào của hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây á, là một nguồn nguồn 3 <coughs> đây là nguồn 3V đây thì với cùng nguồn 3 này á các bạn sẽ ghi trực tiếp ổ điện đây và ghi vào đầu chờ luôn sẵn đây để mà sử dụng trực tiếp không cần tính ờ, pin biết sử dụng dùng 3 đây hoạt động vẫn bình thường cả hai bếp đều đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì nó đã giảm nhiệt độ cao đây thì đổi bên trái của tôi đây là hai trăm ờ, hai trăm rưỡi đây bên phải là 208 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí ấy, cái que cảm biến nó tiếp xúc với cái, cái nồi và nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì chúng ta sẽ có một loại van sử dụng rất là phù hợp với dòng biến nhật này đó là cái dòng van 20 lớp 345S này thì cái dòng van này nó sẽ tiết kiệm cái lượng ra ổn định hơn là những loại van khác ở bên cửa hàng chúng tôi bán hỗ trợ khách hàng với giá 130 ngàn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 thì với cái pin này á khi mà các bạn mua thì các bạn sẽ được sẵn kèm ở đây á, là một cọc pin đây đây là cặp pin đi theo bếp thì đây là cặp pin dự phòng để các bạn có thể sử dụng cho những trường hợp nhà các bạn bị cúp điện hoặc là mất điện á các bạn sẽ lấy cặp pin này ra chúng ta cho vào sử dụng để thay thế cho nguồn ba v ở đây sẽ có tính năng rang xào đồ khô đây